ta đi vào một số kiến thức cần nhớ trong chuyên đề của mình. Thế thì các bạn biết rằng là bài toán về đường cố định và điểm cố định là một bài toán như cô đã giới thiệu, đó là một bài toán khó. Thế thì đòi hỏi học sinh phải có kỹ năng phân tích bài toán và suy nghĩ tìm tòi một cách sâu sắc để tìm được ra lời giải cho bài toán. Các bạn lưu ý nhé. Một vấn đề quan trọng khi mà giải bài toán về đường cố định và điểm cố định đó là gì ạ? Dự đoán được yếu tố cố định. Ta phải dự đoán được yếu tố cố định. Thông thường ta dự đoán các yếu tố cố định bằng các phương pháp mà cô nêu sau đây. Các bạn lưu ý nhé. Phương pháp, các bạn lưu ý này. Giải bài toán trong trường hợp đặc biệt ta đưa bài toán và của mình về dạng trường hợp đặc biệt để thấy được yếu tố cố định cần tìm. Từ đó ta suy ra trường hợp tổng quát, đúng không ạ? Từ đặc biệt ta suy ra tổng quát luôn, các bạn nhớ nhé. Tiếp theo, ta xét các đường đặc biệt, được chưa nào? Xét các đường đặc biệt của một họ đường, nhớ nhé, của một họ đường, để thấy được các yếu tố cố định cần tìm